chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023. Như quý vị biết, tuần qua một tuần phục hồi nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường của chúng ta tăng giá gần 2% trong tuần. À, trong hầu hết các phiên giao dịch trong tuần thì đa phần chỉ số chứng khoán của chúng ta có xu hướng là tăng điểm là chính. Tuy nhiên, cái mức độ tăng giá thì nó không nhiều và nó không giải đều trên toàn bộ các mã trên thị trường mà nó tập trung ở một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc là chủ yếu ở nhóm ngân hàng. À, vậy à, tuần qua có những thông tin hỗ trợ nào mà dẫn đến sự tăng giá thị trường và à, tại sao quá trình tăng giá lại chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn? Thì như chúng ta biết à, tuần trước tôi đã nói là cái nghị định sửa đổi nghị định 65 đã được à, chính phủ chúng ta ban hành vào đúng ngày cuối tuần và vào ngày Chủ nhật thì cái thứ hai nó đã hỗ trợ cho nhóm bất động sản có một phiên tích cực. Ờ, và vào ngày thứ ba thì chúng ta biết là cái thông tin tích cực lớn nhất đến với thị trường chính là các quỹ ETS sẽ giải ngân với một lượng tiền tương đối lớn 6.100 tỷ sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong ờ, nửa cuối của tháng 3. Thì như chúng ta biết là thứ sáu tuần tới, ngày 17 chính là ngày cơ cấu của chỉ số VanEck. Chỉ số ờ, bên cạnh đó thì quỹ đầu tư Fubon của ETS của Đài Loan dự kiến ờ, sẽ giải ngân là 5.000 tỷ đài tệ, tương đương 3.800 tỷ. Tổng hai quý này dự kiến sẽ chảy vào chứng khoán Việt Nam dòng là 6.100 tỷ. Đây là cái thông tin rất là tích cực hỗ trợ cho thị trường. Đấy là lý do mà các cổ phiếu lớn, vốn hóa lớn và cổ phiếu nhóm ngành tài chính được ờ, các nhà đầu tư săn đón, mua, tạo ra cái động lực tăng giá phục hồi cho tuần tới, tuần vừa qua. Đó là thông tin tốt của thị trường. Bên cạnh đó thì thị trường cũng đón nhận những cái thông tin nó không được tích cực. À, ví dụ như là kết quả kinh doanh thì chúng ta biết là Vi, Vingroup là một trong những cái doanh nghiệp lớn nhất trên sàn hiện nay và công ty con của Vingroup là VinFast thì cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với một số lỗ rất là kỷ lục 50.000 tỷ. Chúng ta nên nhớ nha, 50.000 tỷ may mà VinFast chưa niêm yết lên sàn thì nếu mà VinFast niêm yết lên sàn thì có lẽ quét hết khá nhiều cái lợi nhuận của các doanh nghiệp khác tức là sẽ đẩy cái ờ, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp chúng ta xuống giảm khá sâu chúng ta biết trong 3 năm 2020 2021 2022 VinFast lỗ trăm tỷ trăm nghìn tỷ rất là lớn một con số rất lớn chính điều này nó ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Vingroup mặc dù Vinhome thì trong 3 năm 2020, 2021, 2022 cũng lãi gần trăm nghìn tỷ nhưng mà Vin Group của chúng ta thì ở trạng thái là lãi lỗ không đáng kể bởi vì đầu tư rất lớn cho VinFast gần như ở trạng thái là lấy miền xuôi nuôi miền ngược đây cũng không điều này đặc biệt là bây giờ chúng ta biết là 3 năm vừa qua thì thị trường bất động sản nó rất là sôi động Đấy, thì Vinhome có thể có lãi rất là khủng nhưng trong ờ, năm nay và năm sau thì thị trường bất động sản chúng ta biết có những khó khăn nhất định rõ ràng cái việc Vinhome có thể lãi cao như những năm trước là nó không khả quan và nó cho thấy là cái nếu VinFast tiếp tục cái đà duy trì mà với cái cường độ lỗ ngày một tăng cao chúng ta biết năm 2020 lỗ chưa đến 1 tỷ đô 20.000 tỷ 2021 thì lỗ hơn 30.000 tỷ năm vừa rồi hơn 50.000 tỷ nếu với cứ, cứ đà mà lợi nhuận tăng cao mà doanh thu thì không tăng chúng ta biết doanh thu năm 2020 2021 có tăng 2020 thì doanh thu rơi 14.000 tỷ, 2021 thì 17.000, nhưng đến 2022 doanh thu lại chỉ có 15.000 thôi. Tức là doanh thu đang sụt giảm mà số lỗ tăng lên rất là cao thì chúng ta biết là cái điều này nó không, là bức tranh nó không được tươi sáng. Ờ, đối với cổ phiếu Vingroup và những cổ phiếu họ nhà Vin thì nó chúng ta biết cổ phiếu Vin thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bởi vì bộ ba nhà Vin là uh, Vic, Vinhome và VHM và VRE thì chiếm tỷ trọng vốn hóa rất lớn trên thị trường, đâu đó cũng hơn 15% nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số. Với kết quả kinh doanh này thì nó cũng không được khả quan và nó cho cái bức tranh không được tươi sáng đối với họ nhà đặc biệt là đối với cổ phiếu Vingroup VIX trong năm 2023 và 2024. Đối với thế giới thì tuần qua chúng ta cũng đón nhận thông tin tốt đến từ anh bạn hàng xóm Trung Quốc Tức là sau quá trình ờ, thương thảo, trao đổi thì Trung Quốc đã bắt đầu thí điểm mở du lịch Việt Nam từ ngày 15 tháng 3. Chúng ta biết khi Trung Quốc mở cửa du lịch trở lại đối với chúng ta thì có khá nhiều ngành của chúng ta sẽ được hưởng lợi và ít nhất là đứa khó khăn hơn. Ví dụ như ngành du lịch, dịch vụ, ngành khách sạn, ăn uống. Đó. Còn chúng ta cũng chưa biết là mở cửa toàn diện thì lúc nào những ít nhất là có tín hiệu. Đó là những thông tin tích cực. Còn đối với những thông tin ờ, tiêu cực tuần qua thì tuần qua chúng ta cũng đón nhận khá nhiều thông tin tiêu cực mà chủ yếu thông tin tiêu cực đến từ thế giới à, chúng ta biết là cái việc Fed nâng lãi suất thì Fed nhiều lần tái khẳng định sẽ tiếp tục nâng mạnh lãi suất và công ty quý quản lý quỹ lớn nhất thế giới hiện nay cũng đang dự đoán chuyên gia của công ty quỹ này thì cũng dự đoán là Fed sẽ đưa lãi suất lên là 9,5% à 6%, tôi xin lỗi. Tức là cao hơn mức dự kiến là 5 đến 5.25%. Chúng ta phải chờ đợi cái ờ, biên bản cuộc họp của Fed vào ngày 22 tháng 3 chúng ta biết được kết quả cuối cùng. Hiện nay dự đoán vẫn chỉ là dự đoán thôi. Tuy nhiên, dựa vào phát biểu của Chủ tịch Fed ngài Powell đáng kính của chúng ta vào ờ, giữa tuần qua thứ ba và thứ tư khi điều ờ, trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện và Hạ viện thì chúng ta có thể thấy là ngài Powell, Powell khá là nhất quán, tái khẳng định lại cái quan điểm của Fed là sẽ tiếp tục nâng mạnh lãi suất và ưu tiên là kiềm chế lạm phát cũng như à, nếu mà lạm phát cố kết đứng ở trên cao lâu thì Fed có thể tăng lãi suất nhanh hơn và mạnh hơn dự kiến. Đấy. Lãi suất cuối cùng cũng à, cao hơn dự kiến thì chúng ta chưa biết, chúng ta chỉ biết dự kiến lãi suất của Fed tại biên bản cuộc họp tháng 12 là tầm 5 đến 5.25 mà bây giờ chủ tịch Fed Powell có khẳng định là lãi suất cuối cùng cao hơn, nghĩa là lãi suất sẽ không thấp hơn ở mức 5% là chắc chắn rồi. Bây giờ chỉ là lãi suất sẽ cao hơn ở mức 5.5, 5.75 hay là 6 thì chúng ta cần chờ đợi cái biên bản cuộc họp tháng 3 chúng ta sẽ có kết quả rõ hơn. Cá nhân tôi đánh giá từ giờ cho đến biên bản cuộc họp tháng 3 thì cái câu chuyện về Fed sẽ còn được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên sau tháng 3 thì cá nhân tôi đánh giá là câu chuyện của Fed có lẽ là đã kết thúc bởi vì dù lúc đó Fed có quyết định tăng lãi suất lên 5.5, 5.75 hay 6 thì cái việc Fed nâng lãi suất tháng 3 ít nhất là lên trên 5% rồi thì nó đã gần như là hoàn thành 80 90% chặng đường. Do vậy, tôi nghĩ là câu chuyện của Fed nó sẽ bị dần bị phai mờ. Tuy nhiên, cái câu chuyện quan trọng nhất với thị trường chứng khoán lúc đó nó sẽ trở về với đúng bản chất thị trường chứng khoán. Nghĩa là nền kinh tế thực phản ánh như nào thì thị trường chứng khoán sẽ phản ánh như vậy. Lúc đó thông tin tốt thì thị trường sẽ hỗ trợ thị trường tăng giá và thông tin xấu sẽ làm thị trường giảm giá. Đấy, vì khi Fed đã tăng bây giờ mặc định là nền lãi suất trên 5%, lãi suất ờ, cơ bản của Fed trên 5% thì tất cả khoản lãi suất cho vay kéo theo đều ở trên mức đó thì bây giờ chính với cái nền lãi suất cao này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp? Đương nhiên là ảnh hưởng xấu đúng không? Vấn đề là xấu như thế nào và xấu bao lâu thì chúng ta chưa hình dung ra thì cái kết quả kinh doanh quý 1 và quý 2 nó sẽ là rất bản lề. Kết quả quý 10 quý 1 nó sẽ cho chúng ta thấy là ảnh hưởng xấu mức độ như nào và đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 nó sẽ cho chúng ta cái bức tranh dự nó rõ nét hơn về cái sức khỏe của các công ty kể cả Việt Nam hay thế giới nhé. Theo tôi cái vấn đề nhà đầu tư có lẽ câu chuyện phép chỉ kéo dài đến hết tháng 3 thôi từ tháng 4 trở đi đến tháng 7 câu chuyện chính là kết quả kinh doanh các doanh nghiệp và lúc đó chúng ta sẽ biết thị trường tài chính sẽ đi theo hướng nào. Theo tôi thì đương nhiên là kết quả kinh doanh thì là xấu lên rồi bởi vì chi phí đầu vào tăng. Đó. Thì kết quả kinh doanh xấu đi, vấn đề là xấu bao nhiêu thì chúng ta chưa biết được. Đó, nên chúng ta cần số liệu thì chúng ta mới biết được. Chúng ta biết có một ờ, thông tin nó rất là ảnh hưởng đến thị trường Ờ, trong tuần tới đấy là vào ngày mùng 10 tháng 3 tức là buổi sáng ngày hôm qua sáng ngày hôm qua sáng ngày thứ sáu theo giờ của Mỹ 10 giờ sáng theo giờ của Mỹ 10 giờ đêm theo giờ Việt Nam thì ngân hàng SVB một nhà băng quản lý tài sản hơn 200 tỷ đô của Mỹ đã chính thức uh, sụp đổ bị tịch thu tài sản để thanh lý Đấy, điều này chắc chắn sẽ gây áp lực lên toàn bộ cái lĩnh vực tài chính. Tất nhiên quy mô ngân hàng này thì chỉ đứng thứ 16 trong hệ thống ngân hàng của Mỹ nhưng nó nó không phải là ngân hàng đủ lớn nhưng nó cũng không phải là bé và nó còn là phát súng đầu tiên báo <laughs> hiệu những khó khăn sắp tới uh, rất nhiều nhà đầu tư uh, kể cả rất nhiều chuyên gia vẽ ra bức tranh rất là tươi sáng trong uh, thị trường tài chính và nền kinh tế năm 2023 cá nhân tôi thì ngược lại tôi nhìn thấy bức tranh kinh tế và bức tranh tài chính năm nay nó khá là màu xám nó xám hơn năm 2022 ạ chứ không chứ không phải là tốt hơn đâu Đấy, vấn đề là sám đến mức nào thì bây giờ chúng ta vẫn chưa hình dung ra bởi vì chúng ta mới trải qua hai tháng đầu năm thôi có lẽ khi trải qua thêm ờ, đến tháng 4, tháng 5 khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 ra có dữ liệu về sức khỏe của các doanh nghiệp khi chúng ta đọc trên bảng báo cáo tài chính trên bảng cân đối kế toán thì lúc đó chúng ta có cái nhìn rõ hơn chứ bây giờ cái dữ liệu của quý 4 năm vừa rồi thì nó là dữ liệu quá khứ rồi nó là dữ liệu mà chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi mức độ tăng lãi suất do vậy theo tôi thì thị trường không hề đơn giản nói chung là như vậy à, nhưng mà với cái phát súng báo hiệu này thì chúng ta cũng có thể hình dung ra là những khó khăn sắp tới nó nó sẽ là khó khăn trồng khó khăn tất nhiên là ngân hàng ờ, SVB theo tôi nó không đủ quy mô lớn nó có ảnh hưởng đến thị trường tài chính có ảnh hưởng đến giới ngân hàng nhưng mà nó không đủ lớn nhưng theo sau SCB sẽ là những cái gì thì chúng ta chưa biết được đúng không ạ do vậy đây là một thông tin không tích cực đối với thị trường À, lát nữa khi phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái những cái thông tin không tích cực thì nó ảnh hưởng ngay vào thị trường, phản ánh luôn vào việc giảm giá mà Việt Nam thì đi sau. Tuần qua thì nó cũng có thông tin chúng ta biết là cái quý Blackstone à, ờ, vỡ nợ trái phiếu 500 ờ, triệu USD. Đấy, đây cũng là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới với cổ với cái khối tài sản Quản lý ở phía dưới là 975 tỷ. Chúng ta biết một công ty quản lý số tài sản gần nghìn tỷ nhưng mà với cái ờ, lô trái phiếu thế chấp 500 triệu không có khả năng trả thì chúng ta biết là cái cái cái việc các công ty đang quản lý dòng tiền rất là không tốt. Đa phần cầm tài sản, đấy là lý do chúng ta biết trạng thái bong bóng tài sản mà bây giờ rất nhiều ờ, nhà đầu tư, kể cả tôi thấy nhiều chuyên gia vẫn còn nói là chứng khoán Mỹ tích lũy để nay mai đi lên tiếp điều chỉnh xong rồi thì nghe nó hơi buồn cười. Chúng ta phải nhớ lại là chứng khoán Mỹ là tăng từ 6.500 điểm từ năm 2009 đến bây giờ tăng lên 36.900, bây giờ chứng khoán Mỹ vẫn 32.000. Chưa, theo tôi mức điều chỉnh nó vẫn hơn mười mấy phần trăm, nó vẫn là quá ít. Chứng khoán Mỹ cần phải điều chỉnh giảm, giảm sâu hơn nữa. Đặc biệt trong môi trường tiền không rẻ, toàn bộ giai đoạn từ 2 2009 cho đến 2022 là giai đoạn tiền rẻ nó kết thúc rồi nó qua lâu rồi lát nữa khi phân tích cái biểu đồ chi tiết cái biểu đồ lãi suất và cái trái phiếu chính phủ Mỹ tôi sẽ chỉ cho mọi người thấy rõ là chúng ta sẽ không có quá không quay lại thời kỳ tiền rẻ nữa đâu quá trình tiền nay mai sẽ càng ngày càng đắt và khi tiền càng ngày càng đắt cái giá vốn đầu vào của doanh nghiệp càng ngày càng cao thì những doanh nghiệp yếu vay nợ nhiều sẽ bị tiêu diệt sẽ phải phá sản những doanh nghiệp nào quản lý vốn hiệu quả cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận sẽ sụt giảm. Và khi mà doanh nghiệp phá sản rất là nhiều, lợi nhuận doanh nghiệp tốt cũng sụt giảm thì đương nhiên định giá thị trường nó ở mức rất là cao, nó sẽ phải giảm giá. Giảm về mức hợp lý, hợp lý hơn bây giờ rất là nhiều. Đấy. Tôi lấy ví dụ nếu ờ, VN-Index của chúng ta hiện nay đang là PE11 chẳng hạn, nhưng nếu lợi nhuận của chúng ta sụt giảm 30% thì cuối năm là PE của chúng ta lộn lên là 14 rồi chứ không phải là 11 nữa. Đấy chúng ta hiểu là PE giảm hay đắt nhưng chúng ta đầu tư chứng khoán là chúng ta nhìn kỳ vọng tương lai. Chúng ta biết cái kết quả kinh doanh quý 1 này của chúng ta sẽ thấp hơn kết quả kinh doanh quý 1 năm trước rất là nhiều. Đấy, khá nhiều uh, dữ liệu đưa ra, nhiều khả năng nó sẽ sụt giảm tầm 25 đến 30%. Ở ờ, đây là những hồi chuông ban đầu cảnh báo, chúng ta biết là có quỹ đầu ờ, quản lý tài sản lớn vỡ nợ trái phiếu, có ngân hàng vỡ nợ rồi Đấy là một cái những phát súng đầu tiên báo hiệu mặc dù quy mô nó chưa lớn nhưng nó là hồi chuông cảnh báo <laughs> rất là quan trọng. Tại mỗi giai đoạn, tại mỗi thời kỳ thì một nhóm tài sản sẽ lên ngôi. Theo cá nhân tôi thì năm nay và trong vòng 2-3 năm tới tiền mặt sẽ là vua. Các bạn nào cầm nhiều tài sản thì cẩn thận sẽ chết trên đống tài sản bởi vì giá tài sản đang rất ảo. Bạn nào bán sớm, cắt lỗ sớm thì bạn đó sẽ lại là người có cơ hội quay trở lại thị trường khi nó tạo đáy hoặc khi nó nền giá thấp. Còn bạn nào mà cố kết, cố cầm cự tài sản, đặc biệt là bất động sản thì khả năng các bạn vỡ nợ trắng tay rồi dưới mặt đất là là khá cao nếu các bạn vay nợ nhiều. Đó là những thông tin mà không được mấy tích cực. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết đấy, ngân hàng Morgan Stanley, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, chuyên gia của ngân hàng này cũng dự đoán là chứng khoán Mỹ có thể rớt 26% trong vòng vài tháng tới. Cái điều này theo tôi nó rất là phù hợp. Quý vị biết là xuyên suốt từ đầu năm đến giờ lúc nào khi phân tích chứng khoán Mỹ khi nó đã tăng trở lại vùng 33 34.000 tôi vẫn đang tôi vẫn nhất quán một quan điểm là chứng khoán Mỹ đang tái phân phối lần hai và sau quá trình tái phân phối thì đương nhiên nó sẽ bước vào sóng giảm. Đấy. Và khi bước vào sóng giảm thì đương nhiên là nó sẽ có những cái đáy mới được lập sâu hơn. Cái đáy 29.000 của tháng 11 có lẽ không chặn được đà giảm của chứng khoán Mỹ trong thời gian tới. Tôi cũng đồng quan điểm với nhóm phân tích của Morgan Stanley, chứng khoán Mỹ phải giảm đâu đó tầm 25-30% nữa trong thời gian tới khi kết quả kinh doanh quý 1 và quý 2 ra. Đấy, nhóm này ông có đưa ra là SP500 hoàn toàn có thể giảm về tầm 3 000 Và nếu với chiếu theo cái mức giảm này thì Dow Jones hoàn toàn có thể về tầm 23 25 000 là bình thường. Đó và về những thông tin ờ, tốt xấu đan xen trong tuần qua, chúng ta biết đa phần là thông tin xấu. Đối với thế giới đa phần là thông tin xấu, còn trong nước của chúng ta có thông tin tích cực, đó là dòng tiền của quỹ đầu tư ngoài ETS. Tuy nhiên theo tôi, 6.100 tỷ này nếu điều kiện mà thị trường đang uptrend thì nó là một cái nguồn vốn mồi rất là quan trọng. Nhưng khi thị trường của chúng ta đang downtrend thì có lẽ nó chỉ tạo ra những nhịp phục hồi nhỏ rồi sau đó chúng ta sẽ xuôi theo dòng nước thôi. Chúng ta thường nói à, câu nói trong nhiều năm gần đây chúng ta biết là đừng chống lại Fed. Đấy. Chúng ta biết là trước đó thì khi Fed ồ ạt bơm tiền nền kinh tế rất là xấu, tê liệt hoàn toàn thời Covid nhưng mà thị trường chứng khoán vẫn tăng như điên. Giá cái tài sản tăng rất là mạnh từ tài sản điện tử, từ bất động sản đến các loại tài sản hàng hóa khác. Bây giờ chúng ta biết rồi, Fed đang hút tiền về, Fed đang uh, nâng lãi suất. Uh, Fed khẳng định rất rõ cái quan điểm là gì? Là muốn hạ nhiệt nền kinh tế, muốn giảm giá tài sản để kiềm chế lạm phát. Như vậy không có lý do gì để chúng ta mạnh bạo thời điểm này. Thời điểm này theo tôi, mọi người vẫn nên là cơ cấu danh mục và như trước đó kể cả tôi khuyến nghị quý vị đấy và sóng hồi tuần qua tôi vẫn nói là nếu quý vị tham gia có thể tham gia 12% thôi đối với những quý vị thích cảm giác mạnh còn cá nhân như cá nhân tôi thì tôi vẫn duy trì quan điểm là đứng ngoài có lẽ nghỉ 30 tháng 4 sau 30 tháng 4 kết quả kinh doanh quý 1 xong thị trường định hình lại chúng ta xem lúc đó kể cả thế giới phản ứng nào rồi chúng ta tính tiếp trong đầu tư chúng ta có thể có những lúc phải nghỉ đặc biệt bạn nào mà chưa giao dịch trong thị trường downtrend thì các bạn không thể nắm rõ được thông thường trong thị trường downtrend một năm sẽ có 1 đến 2 sóng mỗi sóng sẽ kéo dài là từ 6 đến 10 tuần thế thôi như vậy một năm trong thị trường downtrend các bạn chỉ ở trạng thái giữ cổ phiếu ở trong thị trường tầm tối đa 3 tháng thôi 3 4 tháng thôi còn sẽ có 8 9 tháng các bạn sẽ ngồi ngoài cầm tiền cơ chứ không phải là lúc nào ở trong thị trường lúc nào cũng cầm cổ phiếu đâu. Đó, đây là tôi đang nói đến phần lớn cái chiến lược đầu tư nhé. Còn riêng bạn có thể đầu tư những cái khoản đầu tư nhỏ hoặc những game riêng hoặc những cổ phiếu riêng, bạn đầu tư 10 12% tài khoản thì nó là bình thường. Cái này tôi không nói nhưng phần lớn tiền sẽ là như vậy. Bởi vì trong thị trường Dow Chen thì gần 80% cổ phiếu sẽ đi theo thị trường chung riêng thị trường chứng khoán Việt Nam phải đến 90% Đấy, vì thị trường chứng khoán Việt Nam còn nó có đặc điểm là tư duy đám đông nhiều còn đối với thế giới cũng thế thôi 7 80% cổ phiếu sẽ đi theo thị trường chung nhưng khi thị trường chung giảm giá thì 7 80% cổ phiếu sẽ ở trạng thái giảm giá do vậy đây là một điều nó hết sức cẩn thận đó là những thông tin tích cực và tiêu cực ảnh hưởng thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới tuần qua còn đối với thông tin kinh tế thì sao thông tin kinh tế thì chúng ta biết là với Việt Nam thì các thông tin kinh tế không được công bố định kỳ hàng ngày do vậy nó cũng cũng, cũng chúng ta cũng khó nắm bắt tuy nhiên đối với mỹ thì uh, tuần qua có một thông tin khá là đáng chú ý đó là cái uh, bảng lương phi nông nghiệp và cái tỷ lệ thất nghiệp của mỹ thì tỷ lệ thất nghiệp của mỹ có tăng quay đầu trở lên tăng từ mức 3,4 tăng lên 3,6 tuy nhiên cái bảng lương phi nông nghiệp của mỹ thì vẫn tăng khá là mạnh mẽ hơn 300.000 việc làm được tạo mới Chúng ta nên nhớ nhé, mục tiêu của Fed bây giờ đang là kiềm chế lạm phát. Do vậy, trừ khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao vượt 5%, nó là mối quan tâm của Fed. Còn khi nào tỷ lệ thất nghiệp vẫn dưới 5% thì nó không phải là vấn đề. Mà mục tiêu của Fed là muốn đưa tỷ lệ thất nghiệp, chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,5 đến 5% cơ. Do vậy, theo tôi, thì việc chỉ tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở mức 3,6 nó vẫn là quá tốt. Do vậy, Fed sẽ không quan tâm nhiều đến cái tỷ lệ thất nghiệp này. Đây chúng ta nhìn thấy à, ngay cả thời kỳ tốt nhất của thị trường à, lao động Mỹ trước khi khủng hoảng 2007 diễn ra tỷ lệ thất nghiệp cũng đứng ở mức 4,5 4,7%. Bây giờ mức 3, mấy là nó quá tốt rồi, nó siêu tốt rồi. Nó cho thấy nền kinh tế đang quá nóng và mục tiêu Fed lại đang muốn hạ nhiệt nền kinh tế. Do vậy, à, khá nhiều bạn đưa ra tỷ lệ thất nghiệp tốt thì Fed sẽ nới tay thì tôi nghĩ là không đúng. Các bạn đang không không hiểu đúng và hiểu đủ về cái mối quan tâm của Fed còn cái bảng lương phi nông nghiệp này vẫn đang tạo ra số việc làm khá khá mạnh này có một điểm lưu ý đó là cái thu nhập theo giờ của Mỹ thì đang ờ, có dấu hiệu đây là có dấu hiệu hạ nhiệt thôi nhá nhưng chúng ta chưa biết được bởi vì nó mới đấy chúng ta biết là giảm xuống 0,2 nhưng mà chưa ăn thua cái mức giảm này theo tôi là nó nó chưa ăn thua chưa chưa nhiều nhẹ thôi có lẽ tâm điểm tuần tới của chúng ta thì chúng ta biết cái mục tiêu hàng đầu của Fed hiện nay là lạm phát. Do vậy chúng ta cần quan sát cái thông tin lạm phát trong tuần tới. Đấy. Trong tháng này thì chúng ta ngoài thông tin lạm phát, thông tin quan trọng nhất chính là cuộc họp của Mỹ, sau đó là thông tin lạm phát. Cái thông tin thứ ba chính là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì ra rồi. Đấy. Chúng ta sẽ quan sát cái thông tin lạm phát của Mỹ tuần tới. Thì uh, dự kiến lạm phát của Mỹ tuần tới sẽ giảm từ 6,4 xuống 6%. Cái này chúng ta chờ là số liệu thực tế xem. Cá nhân tôi thì đánh giá nó vẫn giảm nhưng chưa chắc nó giảm xuống 6 đâu. Lại như tháng trước khi dự kiến giảm sâu nhưng thực tế nó không giảm mấy. Vì theo tôi khả năng lạm phát của Mỹ sẽ cố kết ở trên 6% này. Nên nó buộc cái lãi suất của Fed phải neo cao hơn nữa. Leo theo. Theo tôi thì lạm phát của Mỹ nhiều khả năng sẽ giảm xuống đâu đó tầm 6,2%. À, là phù hợp Vì lạm phát, tháng 3 của Mỹ không phải là lạm phát quá cao. Đây chúng ta nhìn thấy lạm phát công bố này. Kỳ trước của nó cũng chỉ là 0,5. Do vậy nhiều khả năng kỳ này nó cũng nó không phải dựa trên cái nền ờ, cao để nó thấp. Do vậy theo tôi thì nó vẫn sẽ đứng đâu đó nó tăng tầm 0,7 4 0,5% nữa đứng đâu đó tầm 6,2% thôi ở tuần tới thì chúng ta cũng sẽ có thông tin về chỉ số sản xuất PPI này doanh số bán lẻ này theo tôi những cái thông tin này sẽ bị lu mờ trong cái ờ, tuần mở Fed ờ, họp do vậy có lẽ tuần tới chính là cái phần ờ, tỷ thông tin lạm phát này thôi chúng ta chú ý thông tin lạm phát nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường Tuy nhiên theo tôi thì hiện nay nếu lạm phát không có biến đổi tích cực thì có lẽ những cái thông tin về những cái thông tin tiêu cực mà tôi điểm tin trước đó nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến thị trường chứ không phải là không phải là thông tin về nếu lạm phát không thay đổi. Như vậy thì à, đó là về xét về mặt thông tin thì chúng ta nhìn thấy là không được tích cực lắm Bây giờ xét về mặt kỹ thuật, tôi sẽ phân tích từ ờ, chứng khoán Mỹ sang đến chứng khoán Việt Nam nhé. Thì đối với chứng khoán Mỹ, trước đó khi chứng khoán Mỹ đứng trong vùng là 32.500 đến 34.500 thì tôi đã phân tích đây là quá trình tái phân phối và sau quá trình tái phân phối này, chứng khoán Mỹ sẽ giảm giá. Khá nhiều chuyên gia ở Việt Nam thì lại ờ, đưa ra nhận định đây là quá trình tái tích lũy để đi lên tiếp nhưng mà theo tôi thì rõ ràng bây giờ chúng ta nhìn thấy breakout xuống rồi nó thể hiện rõ quá trình tái phân phối và sau khi breakout này thì đương nhiên là quá trình tăng giá đã kết thúc đi ngang cũng kết thúc rồi nó sẽ tiếp tục bước quá trình giảm giá thôi chúng ta có thể nhớ lại quá trình à, phân phối đầu tiên khi ở vùng đỉnh đây kéo dài một năm rưỡi đây sau khi nó break out vùng 34.000 này nó còn nó đã xuống đến 32.500 sau đó nó lại test lại 35.000 nhưng sau đó vẫn là quá trình chen đi xuống thôi quá trình tái phân phối lần này thì nó cũng không khác gì cả theo tôi thì giá hoàn toàn có thể test lại vùng 32.500 33.000 nhưng sau đó vẫn đi xuống do vậy với chứng khoán Mỹ mà bạn nào mà trading chứng khoán Mỹ thì các bạn lưu ý nhé canh ở trạng thái thoát hàng cũng như bán khi giá có xu hướng phục hồi lên bởi vì sau quá trình này thì đương nhiên mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là hướng đến vùng giá 29.000 rồi và đương nhiên là nó sẽ không dừng ở đây vì nếu chúng ta nhìn sâu hơn theo bản chất của sóng thì nó không phải là sóng ở đây. Sóng A của chúng ta tăng giá, sóng B hồi kết thúc rồi, bây giờ sẽ bước vào sóng C là sóng điều chỉnh giảm giá và đáy sóng C bao giờ thấp hơn đáy sóng A. Đấy là quy luật thôi, không có gì bất ngờ cả. Do vậy, chứng khoán Mỹ tuần tới thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng là giảm giá là chính. Đó. Nếu tăng giá phục hồi kỹ thuật thì có test lại vùng giá 32.500 33.000 thì sau đó vẫn là quá trình giảm giá thôi. Cái điều giảm giá nó là không thể tránh khỏi rồi. Quá trình à, tái phân phối đã kết thúc. Đó. Chúng ta nhìn đồ thị tuần cũng vậy thôi. Quá trình tái phân phối kết thúc rồi. Bây giờ nó sẽ bước vào quá trình đào chen. Do vậy chúng ta hết sức cẩn thận. Đối với chỉ số SP500 thì nó cũng không khác nhiều. Đây, S&P 500 thì còn yếu hơn về ờ, Dow Jones cơ. Bởi vì nó không có được quá trình tái phân phối mà nó chỉ đơn giản trong cái ờ, sóng phục hồi, trong một cái kênh giá nhưng mà sóng phục hồi này đã bị gãy lâu rồi. Đó, chúng ta nhìn thấy đấy. Quá trình này thì rõ ràng nếu chúng ta nhìn thì đây là mô hình tích lũy cờ tiếp diễn đúng không? Không có vấn đề gì cả. Sau quá trình tích lũy cờ tiếp diễn thì thì là đi xuống thôi. Cái này không có gì bất ngờ cả. không phục hồi được lên 4.300 chỉ lên được 4.150 ờ, là kết thúc rồi Đó. đối với Nasdaq thì cũng vậy thôi Nasdaq thì chỉ số công nghệ rất là yếu đấy Nasdaq 100 này chúng ta kỳ vọng Nasdaq 100 có thể lên được 13.600 không lên được nói chung là rất là yếu vẫn hoàn toàn là quá trình đào chen thôi không có gì bất ngờ cả do vậy Ờ, với chỉ số chứng khoán Mỹ ở quá trình Dow chen thì uh, chứng khoán Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Uh, ít nhất là chúng ta có chưa giảm thì vì trước đó năm trước chúng ta cũng giảm sâu rồi thì ít nhất chúng ta cũng sẽ sideways down, tiếp tục quá trình sideways down thôi. Có một số bạn và một số chuyên gia thì lại đưa ra cái lý luận là chứng khoán châu Âu và chứng khoán chứng khoán châu Âu và chứng khoán Anh tiếp tục lập đỉnh do vậy là thị trường không ờ, đã kết thúc chen ờ, thì theo tôi là nó là không đúng lắm tất nhiên là tương lai là những điều chưa xảy ra chúng ta đều ở trạng thái dự đoán thôi đúng không ạ nhưng mà theo tôi thì nó không được đúng bởi vì sao ờ, tôi lại nói như vậy đây chúng ta nhìn chỉ số chứng khoán anh này theo tôi thì chỉ số chứng khoán anh hoặc chỉ số chứng khoán châu âu đang theo sau Tức là nó đang phản ánh sau thì số chứng khoán Mỹ. Bởi vì các chỉ số chứng khoán này mặc dù đợt vừa rồi có tăng và quay lên lập đỉnh, thậm chí trường chứng khoán Anh còn phá đỉnh, nhưng chúng ta biết đây hoàn toàn là những tín hiệu giả. Bởi vì sao? Thị trường phá trong điều kiện nào? Thứ nhất là lãi suất bìa không rẻ. Chúng ta biết lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã tăng lên 4%. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lên 3,5%. À, không rẻ như thời kỳ âm với thời kỳ 0% nữa. Có một điểm đặc biệt lưu ý là gì? quá trình đại dịch COVID 2020 thì các ngân hàng trung ương bơm tiền ra rất nhiều. Bây giờ ngân hàng trung ương Mỹ đang thu hẹp bảng cân đối kế toán, nhưng ngân hàng trung ương Anh và châu Âu chưa thu hẹp bảng cân đối kế toán. Đấy là lý do mà thị trường chứng khoán của châu Âu và Anh nó chưa sụt giảm mạnh chứ không phải nó chưa giảm không đồng nghĩa với việc nó không giảm các bạn nhé. Và sớm muộn thì các ngân hàng trung ương kia cũng phải thu hẹp thôi vì chúng ta biết lạm phát của Anh hiện nay đang rất là cao, trên 10%, lạm phát của châu Âu trên 8%, một trong những mức cao kỷ lục trong vòng 50 năm trở lại đây, không thu tiền, không thể kiềm chế được lạm phát. Mình nâng lãi suất không giải quyết được bài toán lạm phát. Vì bài toán là gì? Tiền nhiều mà hàng ít thì giá nó sẽ buộc phải tăng và đứng trên cao. Muốn hạ giá thì tiền phải ít, phải thu tiền về. Do vậy tôi nghĩ là đây là những hiện hiệu tăng giả. Nó là những nơi mà nó cho quý đầu tư nếu ai đầu tư trên những thị trường này có cơ hội để bán giá cao chứ không phải là nó tiếp tục áp trên tiếp tục tăng giá tăng giá trong điều kiện mà môi trường kinh doanh khó khăn, lãi suất cao là phi lý, nó đang là điều khá là bất hợp lý. Và những cái gì bất hợp lý thì nó sẽ sớm trở về trạng thái bình thường thôi. Đấy, chúng ta nhìn này, chứng khoán Anh vẫn còn vượt cái vùng 7.700 để lập đỉnh 8.000. Theo tôi đây là những tín hiệu giả. Đây là những cơ hội tuyệt vời cho những nhà đầu tư chót kẹp hàng mà lại được ra hàng giá cao. Thế thôi. Chứ còn bảo nó tăng giá áp chen thì theo tôi không đúng đâu theo tôi đấy là cái cách hiểu nó rất là rất là non nói chung non và xanh đó ngay cả chứng khoán uh, châu âu cũng vậy Đấy, chứng khoán đức này tiến lên đòi đỉnh đây nó là mô hình hai đỉnh thôi tạo được mô hình hai đỉnh thật ra đây là quá trình quá tuyệt vời để nhà đầu tư được phép ra hàng còn ai mà chậm chân không ra thì nay mai đừng hỏi vì sao mình chết thế thôi nó đơn thuần là như vậy khá nhiều bạn hỏi tôi là tại sao kinh tế xấu chứng khoán vẫn lên đấy nó đơn giản là bởi vì là các bạn biết là châu âu và anh là chưa hút tiền về chưa thu hẹp bảng cân đối kế toán thế thôi tiền thì bơm ra quá nhiều ở trước đó trước đại dịch rồi và đương nhiên quả bong bóng mà càng giữ lâu thì nay mai khi nó vỡ nó càng tan vỡ nhanh và mạnh chắc chúng ta cũng nhớ cái quá trình tan vỡ của thị trường chứng khoán Việt Nam à, năm 2022 rồi khi chúng ta hút tiền về đột ngột thì chứng khoán Anh và châu Âu cũng thế thôi nó đang giữ lâu vùng đỉnh thì khi hút đủ tiền đột ngột thì nó sẽ vỡ chứng khoán Việt Nam cũng vậy đây giai đoạn này chúng ta giữ rất là lâu Đấy. và khi hút tiền đột ngột thì chúng ta rơi nó như một ờ, quả sung rơi tự do thế thôi không có gì bất ngờ cả nhé các bạn lưu ý nhé sớm những cái gì vô lý sớm muộn nó sẽ trở về hợp lý thôi đó còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì như thế nào nhỉ thì có lẽ nó vẫn bám sát với cái phân tích nhận định trước đó tôi thôi chúng ta đang uh, ờ, sideways down sideways down thì chúng ta đang hướng đến cái cạnh uh, này đó. nếu trong tuần tới trường hợp mà uh, các quỹ đầu tư ngoại giải ngân ETS cơ cấu các uh, quỹ đầu tư nội hoàn toàn có thể tiếp tục giữ ở nền giá cao để bán được giá thì viên đất của chúng ta trường hợp tốt nhất có thể sideways tiến lên vùng 1070 1075 nhưng mà sau đó thì thì vẫn đi xuống thôi quá trình đấy kịch bản 1 là nó có thể tiến tiếp lên vùng đó 1070 1075 thì sau đó vẫn thủng 1000 ở nửa cuối tháng 3 còn kịch bản uh, xấu hơn thì là nó không tiến lên được nữa mà nó giảm luôn thì vẫn thủng 1000 thôi kịch bản nào thì VN Index của chúng ta vẫn sẽ thủng vùng 1000 bởi vì cạnh dưới của kênh giá của chúng ta vẫn đâu đó hướng ở phía dưới 1000 cái vùng 1020 này sẽ kiểu gì cũng được phá chỉ là phá sớm hay phá muộn thôi đó còn những kịch bản xa hơn thì chúng ta đợi xem Do vậy chúng ta chờ đợi tuần tới xem Tuần tới thì theo tôi thị trường vẫn sẽ tiếp tục quá trình sideways, uh, ờ, sideways down thôi Do vậy quý vị nào mà cầm nhiều hàng các bạn buộc phải hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống nhé Còn quan điểm cá nhân tôi thì vẫn là đứng ngoài quan sát là chính thôi Còn quý vị nào mà nhớ thị trường quá thì các bạn có thể giao dịch 10 20% Đấy, đầu tư vào những mã cổ phiếu riêng theo phân tích của bạn Đấy, thì bởi vì rõ ràng trong thị trường downtrend thì chúng ta vẫn có những cổ phiếu uptrend Đấy, 80% cổ phiếu theo thị trường thôi bạn vẫn có thể đặt cược rủi ro của bạn <coughs> vì bạn chỉ có 20% xác suất thắng lợi thì rõ ràng số tiền bạn đầu tư cũng chỉ nên ở mức từ đó trở xuống chúng ta phải đợi, chờ đợi những cơ hội khác khá nhiều ờ, luồng ý kiến chuyên gia có đưa ra là bức tranh trên tươi sáng dần và đưa ra là cái ờ, giá kết quả kinh doanh quý 1 xấu đã phản ánh vào giá theo tôi là chưa nhé ờ, đây là quan điểm cá nhân tôi thôi tôi cũng không nói gì về tranh luận đúng sai ở đây nhưng quan điểm cá nhân tôi thì với những cái tin tức vĩ mô của chúng ta hiện nay thì vĩ mô của chúng ta là chưa xấu hơn đấy về chính sách tiền tệ là không xấu hơn về nền kinh tế thực là xấu hơn năm 2022. Còn về thế giới thì theo tôi những cái vấn đề xấu nó mới bắt đầu bộc lộ thôi. À, chúng ta là penny của thế giới, chúng ta đi trước. Chúng ta siết chặt tiền trước rồi. Thế giới thì Fed đang siết chặt. Còn châu Âu thì và mà châu Âu và Anh còn chưa siết chặt cơ. Tức là chúng ta biết là những điều kiện khó khăn phía trước nó vẫn còn diễn biến khá là khó lường. Do vậy những cái xấu nhất theo tôi là điều quan trọng nhất, điều tệ nhất vẫn chưa xảy ra, vẫn ở phía trước. Do vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận trong năm nay. Năm nay là theo tôi tiếp tục là một năm sờ đao chen của thị trường. Mà giao dịch trong thị trường đao chen kiếm tiền khó lắm các bạn ạ. Bạn nào từng ở trong thị trường giai đoạn 2010, 2012 các bạn sẽ hiểu kiếm tiền cực kỳ khó ở cái giai đoạn này. Các bạn phải vào thị trường khá là sát, vào sớm một tuần thôi có thể cả sóng bạn mới hòa vốn. Đó. Vào sớm 2 tuần thì cả một sóng phục hồi bạn vẫn âm ở dưới mặt đất. Cái này cực kỳ khó. Trong những năm Dow chen thì phải có kỹ thuật đánh Dow chen. Tất cả những bạn nào vào thị trường sau 213 theo tôi các bạn không có một tí kinh nghiệm nào Dow chen đâu. Các bạn không dễ kiếm tiền ở giai đoạn này nhé. Còn các bạn cứ chờ đi. Tương lai là những điều chưa xảy ra. Khi xảy ra rồi các bạn đừng nói câu giá biết thế. Bởi vì rồi các bạn sẽ biết. À, các bạn mà môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán vẫn chưa nghỉ việc nhiều mà. Thông thường khi thị trường quá trình downtrend rồi sideways ở dưới đáy á, ừ, số lượng nhân viên nghỉ việc nó phải ít nhất phải trên 50%. Bây giờ chưa, bây giờ quá trình này nó vẫn chưa, vẫn còn chúng ta vẫn còn đang ở đầu. Nói chung là chúng ta vẫn ở 20% ở ở trên đỉnh thôi. Đó, chưa bước vào cái thân đâu theo tôi thì Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì đang ở cái mức là 50% của quá trình downtrend còn thế giới thì vẫn đang ở mức 2 30% trên đỉnh thôi chưa vào thân đâu chưa vào chưa chạy được một nửa quá trình downtrend đâu Đó. mọi thứ còn dài lắm quan điểm tôi các bạn làm sao bảo toàn vốn và cố gắng gia tăng tất nhiên là khi có cơ hội thì tranh thủ tấn công để gia tăng uh, tiền còn từ giờ 2025 tiền mặt làm vua các bạn cứ làm sao cầm nhiều tài sản mà dễ quy ra tiền mặt nhất thì đó là thành công. Sau 2025 thì các bạn hãng tính đến thị trường uptrend, hãng tính đến tiện uh, buy and hold nhé. Còn từ giờ 2025 theo tôi là quá trình mua đứt bán đoạn. Mỗi khi bạn vào thị trường thì vào nhanh và ra nhanh. Nên ở trạng thái thị trường là từ 1 đến 2 tháng mỗi lần vào lại là cùng thôi. Thế thôi, chiến lược đánh chính là như vậy. Còn những trận đánh nhỏ, trận đánh phụ thì không nói cái này theo kỹ năng của từng người có những bạn vẫn có những kỹ năng lướt sóng thần thánh tôi không nói ngày mà tôi mới gia nhập thị trường 5 năm đầu tôi rất là thần tượng Jesse Livermore huyền thoại đầu cơ nhưng mà sau 5 năm thì tôi nghĩ là những cái đó lúc đó thì tôi lại không không đối với tôi Jesse Livermore cũng có rất nhiều đáng để học hỏi nhưng mà không phải con đường lựa chọn chính của tôi và chúng ta biết rồi Jesse Livermore có những lúc là kiếm 2 triệu đô trong một vài giao dịch thôi. Đấy. Các bạn nào từng đọc cuốn sách tôi đã kiếm 2 triệu đô như thế nào thì các bạn sẽ hiểu. Tức là nhưng mà kết cục thì các bạn biết rồi. Rất nhiều lần phá sản và kết cục là không chịu nổi áp lực tự tử. Đấy. Tôi thì không muốn kết cục như vậy. Tôi muốn kết cục phải thành công cơ. Ít nhất thì cũng kiểu đi ngủ mà tiền vẫn sinh ra cơ. Sau đó thì tôi mới chuyển sang thần tượng là Warren Buffett. Đấy Thực ra trong tôi hiện tại bây giờ thì chỉ có 30% là theo thiên hướng đầu cơ. Còn lại thì Warren Buffett và Peter Lynch là những người mà thiên hướng đầu tư. Theo tôi nó chiếm đến 7%. Tất nhiên để rút ra những điều đó thì nó cũng là từ khi tôi vào thị trường 5 7 năm thì mới bắt đầu dần dần rút ra. Chứ rõ ràng một đặc biệt là một đến 3 năm đầu tiên tôi thần tượng kiểu lướt sóng đánh đấm lắm các bạn bây giờ đam mê thị trường làm sao mà lướt xong đánh đấm như tôi ngày đó được có những ngày gần như không ngủ với chứng khoán luôn phân tích đủ các kiểu cũng như ở trên thị trường cũng vậy giao dịch cũng rất nhiều thị trường à, lúc chứng khoán khó khăn nó bắt đầu quay sang giao dịch vàng quay sang giao dịch forex tính đến bây giờ tôi cũng đến 16 năm kinh nghiệm chứng khoán thì cũng đến 13 năm kinh nghiệm kiếm sống trên thị trường vàng và forex rồi đó chỉ số chứng khoán quốc tế chứ cũng không phải là là là ít còn đương nhiên là mỗi người có một cái quan điểm mỗi người có một cái view đầu tư theo tôi thì không có cái nào là hoàn hảo cả các bạn nên lựa chọn cái view phù hợp với mình thế thôi các bạn cứ nhớ là gì rủi ro cao không có nghĩa là lợi à, lợi nhuận cao không có nghĩa là rủi ro cao nhưng ngược lại thì lợi nhuận thấp cũng không có nghĩa là là rủi ro thấp nên các bạn cứ hiểu là nó cao hay thấp là theo hoàn cảnh nào và ở mức nào. Tôi lấy đơn cử những cổ phiếu đầu ngành hàng đầu như Hòa Phát SI kể cả khi nó báo lỗ vài quý liên tiếp nhưng nếu mà giá 10 12 thì nó là nó là lúc lợi rủi ro thấp. Đấy, nhưng khi mà nó ở giá trên quá cao ví dụ như ngày ờ, đầu năm 2022 ấy, 50 60 lúc đấy nó lại là thành rủi ro cao. Nghĩa là cao hay thấp đối với tài sản hay là đối với giá cổ phiếu nó là ở giá nào các bạn lưu ý nhé cao hay thấp là giá nào đó tốt thì đương nhiên nếu nó tốt thì giá nó mới tăng ở trên cao nó mới tăng 5 lần 10 lần xấu xấu thì nó mới chia 3 chia 4 nó mới giảm 75 80 phần trăm chứ nếu tốt ai giảm 75 80 phần trăm nên chúng ta cũng phải phân biệt rất rõ là tốt hay xấu là ở giá nào cao hay thấp là ở giá nào hoàn cảnh nào một cổ phiếu tốt rất tốt nhưng nếu chúng ta mua ở giá trên cao thì nó vẫn trở thành một khoản đầu tư xấu. Một cổ phiếu rất là xấu nhưng nếu chúng ta mua ở giá nó rất là thấp dưới cái định giá giá trị thực của nó thì nó vẫn là cổ phiếu tốt. Thế thôi. Đầu tư thì cái việc phân tích. Khi thị trường chung mà uptrend thì hôm nay PE là đầu năm PE là ở 12 thì cuối năm PE nó đã chuyển ra 10 vì công ty đang tăng trưởng. Nhưng khi thị trường mà Dow chen nền kinh tế đang đi xuống Đầu năm PE ở giá 12 nhưng cuối năm nó đã lên 15 rồi bởi vì lợi nhuận đang đau chen. Thì chúng ta phải phân biệt rất rõ nhé. Đắt hay rẻ nó cũng từng thời kỳ hoàn cảnh. Khi thị trường áp chen người ta có thể chấp nhận trả ở mức PE 15, 18, 20 bởi vì đơn giản lúc đó là môi trường lãi suất thấp, lãi suất đang huy động đang 5%. Nhưng khi lãi suất huy động lên 10% thì PE hoàn toàn khác. Người ta chỉ chấp nhận được ở mức PE 10, 11 thôi. Thậm chí có những thời kỳ mà hoảng loạn nó xuống 7, 8 cơ chúng ta phải hiểu là tùy mỗi hoàn cảnh thì cái mức định giá nó cũng khác nhau theo cái ờ, cơ cấu của dòng tiền và các tài sản nó cũng luân chuyển khác nhau do vậy ờ, hôm nay thì tôi cũng sẽ không phân tích cái chi tiết từng cổ phiếu bởi vì một khi đã downtrend rồi thì cổ phiếu nào cũng sẽ giảm thôi xu hướng chung là như vậy ok chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công